Xin chào các bạn, chào mừng à, các bạn quay trở lại kênh à, youtube của mình Hôm nay ở quê mình à, đang gặt lúa các bạn Bây giờ thì ở quê hương mình có máy gặt họ về họ thu hoạch lúa ấy. Thì máy gặt nó có nhiều cái tác dụng các bạn Có những cái mặt lợi Đây có hai anh thanh niên này thu gom lúa lên cái chiếc xe lôi để lôi về nhà con chó Đấy, chiếc máy gặt thì nó làm rất là nhanh các bạn mình không phải gặt bằng tay không phải ôm lúa thu gom cụt lúa nữa ờ, máy gặt này nó kết hợp luôn vừa gặt vừa thổi lúa và vừa ra lúa luôn rất là nhanh hiện đại bà con nhân dân là ờ, khổ đỡ lỗ nhấp các bạn nhìn nó chỉ làm trong khoảng thời gian ngắn vài phút thôi thì là con ruộng đã xong quê mình thì ruộng bậc thang các bạn Đấy, nó xình lầy nhưng mà phong cảnh rất là yên bình Đấy, núi đồi sông nước rất là yên bình cánh đồng thì nhà mình rất là rộng các bạn Đây mình đang à, chờ để đến cái ruộng lúa nhà mình bà con cũng đang chờ khi đến cái ruộng nhà mình thì mình bảo họ gạt xong trả tiền cho họ Đấy, bây giờ là đang tới con ruộng thì mình phải bắt một chiếc cầu để xuống đó là nó có cái độ dốc cũng tranh như là một cái cầu à, mình ở khu vực miền núi các bạn ruộng thì đa số là ruộng sang bây giờ thì đang làm cái điểm năm hai các bạn thế nào nhưng mà chúng mình thì giá nó hơi cao một chút Đó, con ghé ruộng nhà mình đây thì nó khoảng 800 à, mét gặt chỉ khoảng à, một vài phút thôi chục phút là xong mọi người vẫn đang chờ đợi ra cái công đoạn của câu các bạn máy thì máy thì nó có vẻ hơn rất là nhiều đỡ phải người là à, nhân công nhiều cái này nó bớt được nhân công và chi phí ờ, chút thôi là gần xong cái miếng ruộng của mình xong thì họ sẽ lùi về cái bờ các bạn mà rộng họ sẽ cho lúa ra đấy mình à, thu gom về thôi đó, nhưng mình đã gặt xong thì mình à, thu gom lúa về nhà đây là cái khu vực gần nhà mình mình à, phơi các bạn phơi thì nó khoảng 3 nắng thì nó mới khô khanh tất cả đây thì mình phơi phơi ra để cho nó khô lúa Đấy, các con mình nó chơi đang chơi vợ mình cũng đang cào lúa không ai trông trẻ thì cả nhà cũng phải đi làm thôi cho trẻ nó ra chơi bố mẹ làm rơm các bạn thì bà con tận dụng ờ, phơi để giữ về mùa đông để cho những cái con gia súc gia cầm ờ, nó ấm về mùa đông các bạn nó nằm trong cái rơm nó ấm hoặc là cũng thể sử dụng rơm để làm ờ, đốt đốt củi ở đây thì mình giới thiệu với các bạn là cái cất kẹp ngày xưa ấy phổ thông truyền thống ngày xưa là quê mình thường gặt bằng tay các bạn nhìn đấy gặt bằng tay nó rất là lâu các bạn nên là mất nhiều nhân nhân công bốn năm người gặt một miếng ruộng đấy buổi sáng mới xong xong gặt xong Đó. gặt xong thì bắt đầu với thu gom gánh gánh dạ, thì ờ, nói chung là cũng tùy từng miếng ruộng các bạn có ruộng thì ở gần thì mình gánh gần có ruộng ở xa thì mình gánh xa nói chung là ngày mùa vất vả tất cả mọi người đều phải tập trung để thu hoạch cả phụ nữ thanh niên đấy các bạn à, nhìn thấy người, người phụ nữ gánh lúa trên vai đó chỗ này thì xa gánh về cái nơi tập kết nó khoảng hơn 100 mét rất là xa cần phải có Giờ sức khỏe tốt thế hôm nay như kiểu hỏng mưa làm theo cách um, thủ công này rất vất vả các bạn phải gặt này xong bắt đầu lại gánh này Đó, chuyển về nơi tập kết nhân công thì mất nhiều chuyển về nơi tập kết à, về đây vâng. về những cái chỗ nhiều. mà nó rộng nó thuận tiện cho người máy móc đi lại để làm việc sau đó thì cái máy phụt các bạn phụt lúa đập lúa tập kết xong thì máy đập máy đập thì cũng phải mất mấy người phụ cho cái máy này để này chỗ nó ra lúa đấy bắn ra dơm ra lúa bên kia ra dơm ra lúa rồi đầu lại cho tải rất mất rất mất thời gian mất nhiều thời gian nhân công mình phơi thì ờ, chỉ được ờ, ờ, nắng khoảng một buổi sáng với lại buổi trưa trưa thôi các bạn còn buổi chiều tối ấy, thì là mình lại phải thu gom lại bởi vì nó hết nắng rồi để thu gom lúa lại mà mang về nhà Đấy, hôm sau lại mang ra phơi tiếp đó bây giờ mình đang cho vào mấy cái tải để trở về nhà về kho nhà mình để bảo quản cho nó tốt hôm sau mình à, đem ra mình phơi đây thì cũng gần nhà mình mình à, cho vào cái chiếc xe Honda mình chở một à, tải đằng trước một tải đằng sau mẹ mình thì vẫn đang quét gom lại cả nhà cùng tham gia thu hoạch lúa mình cũng uh, tranh thủ mình đơm mấy con uh, cá các bạn cá đồng ấy, để video mình uh, xin phép uh, dừng lại ở đây xin chào và gặp lại các bạn ở những video tiếp theo trên kênh mình nhé